đủ rồi không mình thật nhiều ừ, phải ráng coi thì coi sao trình bày với thầy xem coi cái tâm mình sao có được không nhưng mà trình hỏi như là như thầy như là không có nếu biết như sao thì con nói lại để thầy không còn có tập như vậy là tôi thiếu chính cần là để mình để diệt trừ cái lậu hoặc và để xả tâm và tôi những hơi thở tức là hành động anasati là học Bali để tu kinh xếp nếu, nếu mà con tu tập cả hai một được được không được chứ không bởi vì con sẽ tu cái hơi thở để trợ giúp cho cái sức tỉnh mà để mà xả tâm tới đâu có gì đâu chứ không phải là tu riêng hơi thở để mà đi vào cái chỗ mà giải thoát được bởi vì mười sáu cái địa ngục của định niệm hơi thở à, hai cái địa ngục nữa ở trong pháp dạy cho la hầu la ừ, ông sáu là pháp dạy cho la hầu la nữa là tám cái địa ngục và trong pháp thân hành niệm một địa ngục nữa là chín cái địa ngục của định niệm hơi thở cái mục đích của nó để chỉ hướng dẫn cho chúng ta ở trong cái pháp nào phải thực hiện cái điều đó chứ không phải tu riêng gì hơi thở chỉ tu riêng của nó con thấy à, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết vô với tâm định tĩnh của đức thượng đế đó là mục đích để làm cho chúng ta không hỗn tạp thì kia còn an tịnh tâm hành tôi viết tôi vô an tịnh tâm hành đó là cái mục đích để cho tâm được khởi niệm an tịnh thân hành tôi viết tôi viết vô an tịnh thân hành để làm cho cái thân không còn đau nhức tê nữa còn thấy hơi thở nó không có tu riêng được mà nó tu ở trong cái pháp khác với tinh thần bây giờ thân nó đau thì nó phải sử dụng hơi thở để nó quét ha nó không còn đau ở trên để cho nó ngồi bất động yên lặng để cho nó không còn lậu hoặc để cho nó tiếp tục tư ngăn ác thì dễ thế cứ cho nên vì vậy mà cái định niệm hơi thở của tôi biết còn hít vô tôi biết tôi vô thở ra tôi biết tôi ra đó là tập tỉnh thức trên hơi thở để nhờ cái tỉnh thức đó mà quan sát từng tâm niệm mình đã ở trên cái tính cảnh cho nên nó cái định niệm hơi thở nó áp dụng cho cái nói tiếng tiếng cần những cái địa mục đó cho nên nó không có tu duyên cho nên không có phải tu hai pháp mà nó chỉ có một pháp duy nhất mà tu thôi cho nên con thấy 37 phẩm trợ đạo là ngũ căn ngũ lực thất giác chi là 17 rồi cái gì năm cái pháp năm cái pháp ứng như tứ niệm xứ này tứ chính cần nè tứ thần túc nè tứ bất ngoại tịnh nè tứ niệm túc nè năm cái là hai mươi cộng lại là ba mươi bảy ông cái đạo không phải không thì vậy thì chúng ta tu tứ chính cần tứ niệm xứ đều là năm trăm ba mươi bảy trong cái đạo cái pháp nào tu biết mà đâu có ở trong đó đâu có nói hơi thở ba mươi bảy phần tự đạo không có nói hơi thở vì vì hơi thở nó sẽ tu ở trong các pháp này nó sẽ thủ nó trợ lực ở trong các cái pháp tu còn cho nên nó không có tu đi được kính bạch thưa có chỗ con thấy về mê thở về nói thân thọ tâm pháp những cái là bốn mình mười sáu còn ở đang thầy nói mười tám thành ra mình có thể là mười sáu cũng được mà hai mười tám cũng được nhưng nếu mà mình thấy cái gì mà mình cần để mà ờ, những cái tâm của mình thì mình chỉ cũng như cái đó là cái mình lưu ý thấy à cái đó là cái cái cái pháp mà đức phật để xác định chỉ ví dụ bây giờ con tu tứ niệm xứ thì đức phật ở trên của định niệm hơi thở nó có cái điều một cảm giác toàn thân tôi tứ niệm xứ cảm giác toàn thân để xác định được anh tu tứ niệm xứ thì anh phải cảm nhận được cái thân quan cái hơi thở đó mà anh không được tập trung trong hơi thở mà anh tập trung trong cái cảm nhận của từng nương nó xác định được như vậy chứ không phải anh tu để mà tu cái đề mục đó anh tu cho ai cho đình niệm không phải anh tu cho tứ tứ gì xứ không bao giờ cho nên cái người mà hiểu được định niệm hơi thở thì biết định niệm hơi thở nó không phải tu riêng cho nó được mà nó cho các cái nó sử dụng nó bởi vì hơi thở là thân thành hậu thân thành hậu cho nên nó ví dụ 16 thì nó chưa đủ bởi vì nó riêng về hơi thở nó có 16 nhưng mà bước thêm một cái giai đoạn nữa thì pháp thân thành tu pháp thân thành niệm thì trong pháp thân thành niệm nó có dạy gì hơi thở cho nên nó có những cái đề mục của nó thì tức là chính cái đề mục cho nên ông xá lợi phất dạy cho la hầu la thêm hai cái đề mục trong con thở để la hầu la ngồi mà hít thở tu để mà nương vào cái tứ chánh cần mà sẽ ngăn diệt xả tâm không có hơi thở thì ngăn diệt xả không được không hiểu đó cho nên vì vậy mà thầy dạy ở đâu nó có căn bản có căn cứ được rõ ràng cho nên hôm nay ấy, thì nếu mà cái tâm mình bất động được thanh thả an lạc vô sự lương thì căn cứ trên tứ niệm xứ con ngồi đâu ngồi chứ không gì hết mà tâm bất động thanh thả hoàn toàn ở trên pháp như thế đấy lúc thì chỉ sử dụng hơi thở lúc thì không sử dụng hơi thở cần thì sử dụng cái đề mục của hơi thở đó để đuổi cái niệm đó ra còn không cần thì không có tu hết kinh bạch trường lão con nhận thấy vấn đề mà cái tà tướng cái định tướng cái học tướng đó, thì thường nó phát hiện đó là cái màu trắng nhưng mà trường hợp cái màu nó màu xanh mà nó phải chiếm thì như vậy đó là cái hiện tượng gì hiện tượng đó là tưởng sắc tưởng cho nên khi nào cái mặt trắng nó mới đúng của nó không phải tất cả những cái hình sắc của nó hiện ra là tưởng hết bị tưởng hết bị cái tưởng của con nó lưu sức ra cái cái cái cái nó sắc lên người ta gọi điện tướng thì đó là biết là biết chế tâm mạnh dạn không niệm ý thức không khởi thì cái tướng định của tưởng định tưởng tức là cái định tưởng nó xuất hiện cái tưởng cái định tưởng nó bị tưởng hết dạ con xin phép thầy con có một vị và cũng sư Roma Bamso ở người Anh thì nói rằng khi mà mình niệm hơi thở và trong vòng ba bốn trăm hơi thở mà mình không có vọng tưởng thì cái định tướng nó xuất hiện đúng rồi vì vì nó không có vọng tưởng và ý thức nó bị kịp rồi cái tưởng thức nó sẽ hoạt động cho nên nó hiện ra 18 cái lại tưởng chứ không phải một cái tưởng cái điểm tướng cái điểm tướng của tưởng mà nó thể xuất hiện thầy biết cái này rồi nhưng mà các trường hợp cái màu sắc nó khác nhau đó thì, thì cái màu sắc nó khác nhau thì là nó chứng tỏ cái người đó tu sâu về tướng định tướng định tưởng cái định tưởng chứ không phải là chánh định của Phật cái định đó là định của ngoại đạo còn cái chánh định của đạo Phật là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nó là chánh định mấy ông này không có tứ tính tứ thần túc làm sao mà nhập sơ thì những chuyện khác tương thức gì nữa chỉ ức chế ý thức của mình rồi cái tướng mà gọi là tướng định nó hiện ra màu xanh màu trắng này kia thì cho nó là cái cặp của định của mình thì đó là bị tưởng hết sai rồi không đi tới đâu hết từ tới đó mấy người bị chết rồi tưởng hết kính bạch thầy còn cái trường hợp nữa có một cái điểm sáng một hoặc là một vài điểm sáng cứ ba điểm dần xung quanh mặt này nó cũng bị tưởng nó muốn vậy nó cũng tưởng luôn bởi vì 18 cái lại tưởng 18 cái lại tưởng, tưởng định cho nên đức phật tu nhập vào không vô vi trí tưởng phi tưởng phi vi tưởng trí tưởng đức phật thấy tâm mình vẫn còn tham giết mỏi luôn không đức phật nhập được các thứ định tưởng chứ đâu phải không mà các sư các thầy không hiểu nhập vô tưởng tưởng đó là cái định tướng chứ gì thấy cái cái màu sắc nó hiện ra như vậy cho nó là định tướng cái tướng định của tưởng chứ định của sơ thiền nhị thiền tam thiền của phật đâu có cái tướng định kia vậy không có tướng định đức phật nó nhập sơ thiền có năm chi thiền tâm tứ nghi là nhất tâm chứ đâu có nói cái tướng định nó hiện ra còn có nghe nói sơ thiền tướng định bao giờ hiện ra ai có nói nhị thiền giữa tâm tứ nhập nhị thiền có nói cái tướng định nó hiện ra đâu mà tới cái cái tam thiền thì ly tất cả các trạng thái tưởng ra nó nhập cái tam thiền ly hữu cứu xã em nhập tứ thiền tự chỉ hơn hết chứ đâu có nói mà tướng định gì đâu mà càng trường hợp cái người mà đắc được cho thiền là người đó đã đắc được tu đạo quần chưa à bây giờ nói về cái quả tức là cái người mà nhập được sơ thiền là cái người đã ly dục giáo pháp là đắc cái quả nhập luôn rồi nhưng mà được tu đạo quần tu đạo quần chứ sao không bởi vì người ta ly dục giáo pháp mà mà ly dục lẽ pháp trong cái sơ thiền chứ không phải ly dục để phát trong tứ niệm xứ ở trong tứ niệm xứ cái tứ chánh tà đều là người ta tập người ta ly dục để phát nhưng nó chưa trọn vẹn để tứ niệm xứ nó trọn vẹn nhưng mà nó còn giờ ở trên tứ niệm xứ nó chưa sử dụng được định như ý túc cho nên tứ niệm xứ nó hoàn thành được nó có định như ý túc tức là tứ hành tốt rồi nó dùng định như ý túc nó mới nhập vô sơ thiền nó mới năm chi thiền của nó hiện ra nếu mà nhập sơ thiền thì nó có năm chi tầm tứ nhập hết còn cái trơn tứ niệm xứ nó cũng ly dục ly ác pháp nó nhập trên cái trạng thái bất động của nó nhưng mà nó không có phân chi thiền cho nên nó khi mà nó nhập vô sơ thiền rồi nó mới xuất ra ở trên trạng thái của tứ niệm xứ trạng thái ly dục ly ác pháp của tứ niệm xứ rồi nó mới nhập nhị thiền nó nhập nhị thiền rồi nó mới xuất ra khỏi nhị thiền ở trên tứ niệm xứ trạng thái của tứ niệm xứ nó mới nhập vô tam thiền chứ nó không phải là nhập vô nhị thiền rồi nó ở trên trạng thái nhị thiền nó nhập vô tam thiền không có con có nghe đức phật nói nhập vô sơ thiền rồi xuất sơ thiền rồi nhập nhị thiền rồi xuất nhị thiền rồi nhập tam thiền rồi xuất tam thiền rồi nhập tứ thiền vậy thì khi xuất ra ở chỗ nào ở trong tứ niệm xứ ta còn hiểu chưa nó có cái chỗ xuất ra để ở trên cái trạng thái đó để rồi nhập vô cái khác cái điểm khác cho nên tứ niệm xứ quan trọng vô cùng cái trạng thái ly dục cái ác pháp của tứ niệm xứ còn khi nhập sơ thiền nó phải có năm chi thiền của nó mới gọi là sơ thiền còn tứ niệm xứ nó không có năm chi thiệt nó cũng ly dục giáo pháp mà không không có năm chi thiệt tức là thầy chỉ dạy cho con về cái chi tiết con thực hành thập ừ. nếu mà con tu niệm hơi thở để để con dùng cái chỉ thuật đó để con thực hiện một thứ được không được bởi vì niệm hơi thở chỉ nó phục chỉ nó giúp trợ giúp cho tu tập tứ chánh cần trợ giúp do cái giai đoạn mà học giới luật để triển khai tri kiến để tạo cho nó một sức thức mà thôi tức là các cái đề mục của nó để trợ giúp cho chúng ta tu tập những cái cái nó không thể tu riêng nó được à, bây giờ muốn mà à, diệt tầm tứ của nó để mà nhập ly dục để mà nhập cái sơ thiệt của nó thì con phải học giới luật đức hạnh triển khai cái tri kiến của con hiểu biết để mỗi tâm niệm của con khởi lên trong đầu con nó phạm cái giới nào còn biết liền ngăn diệt bằng pháp như lý tác ý để tu tập cái tâm vô lậu cho nên đức phật nói có như lý tác ý đầu hoặc chưa sanh sẽ không sanh nhà đã sanh thì bị diệt dùng pháp như lý tác ý hết thì sau khi tâm không có lậu hoặc thì bắt đầu mới đi làm cái nghiệp sinh nghĩa là nó hoàn toàn nó không còn niệm nữa thì đi vào tứ thần kéo dài ra để liền tứ thần túc bốn cái lực như thần rồi mới vào được như vậy là mình có cái đó rồi mình mới tu qua ờ, ờ, trước thiền tứ thanh định cho mình dạ. chưa có cái đó là mình chưa tu qua tứ thanh định không được <clears throat> chưa có tứ thánh định <clears throat> ở tứ thần túc thì không tu tứ thiền được không nhập tứ thiền được <clears throat> bởi vì đức phật nói món ăn của tứ niệm xứ là thất giác chi mà mãi năng lực của giác chi là tứ thân tứ thần túc cho nên tu tập trên tứ niệm xứ tăng bất động thanh tạng là chưa thì sẽ có tứ thần túc từ đó mới bước vào cái chánh định của nó từ cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ mà chánh định tức là tứ thiền còn hiểu không bây giờ ở trên cái chánh niệm của nó thanh tịnh thì nó có tứ thần túc dùng tứ thần túc tức là dùng định như ý túc nhập vào sơ thiền nhĩ thiền tam thiền tứ thiền nhập sức ra nhập sức ra sức ra ở trên tướng niệm xứ hết rồi nhập vô cho nên khi mà nhập tứ thiền cũng ở trên tướng niệm xứ mà nhập vô tứ thiền con hiểu chưa mà sử dụng tứ thành tốt tức là định như ý túc định như ý mình muốn mà còn mình chưa có định như ý túc thì thôi đừng có rớ tới tứ thánh định của phật không ai mà rớ vô được không mấy người đừng có ngồi mà nhiếp tâm mà để ngồi là đi dục để pháp nhập sơ thiền hay hoặc diệt tầm tứ để nhập diệt không bao giờ có được đó đâu mấy người không hiểu mấy người phải tu từ tứ niệm xứ để có tứ thần túc từ tứ thần túc rồi thì mấy người mới nhập được bốn thiền chánh định của phật nhập được chánh định của phật rồi thì mấy người mới thực hiện tâm minh, túc mạng minh thiên nhãn minh lậu là đó là con đường của đạo phật nó phải đi vậy thôi cho nên tứ thần túc tứ thần túc nó nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo nữa tứ bất huệ tịnh nè tứ niệm xứ nè à, tứ chứng cần nè à, tứ thần túc nè đều là bốn cái bốn pháp bốn pháp bốn pháp mà năm cái bốn pháp đó đó nó mới gọi là 20 pháp cộng với ngũ căn ngũ lực thất bồ đề là 17 cái nữa cộng lại là 37 phần trời đạo còn nói về tứ diệu đế là bốn cái chương lý để xác định xác định một sự thật của con người chứ nó không phải là pháp tứ diệu đế không phải là pháp trung mà nó xác định cái chương lý khổ tập diệt đạo là nó xác định chứ không phải pháp tu ai nói mà tứ diệu đế là pháp tu là sai không hiểu <coughs> cái chương lý người ta xác định còn cái pháp tu là phải ở trên đạo đế cái chương lý đạo đế là cái pháp tu phạm cái lớp học người ta cho nên nó rõ ràng <coughs> cái chương trình đạo Phật giới định tuệ giới nó phải tu năm cái cái trong bát chánh đạo là phải tu năm lớp thành nổi cái giới không phải tu 50 lớp tới chánh mạng từ chánh kiến tới chánh mạng chánh định tấn là tôi tứ chánh cần mà chánh niệm là tôi tứ niệm xứ mà chánh định là tôi tứ tứ thánh định bốn thiền mà thiền nhập nhập định rồi thì tuệ nó có đâu cần phải tu tuệ đâu giới định tuệ nó đủ dạ, lão con coi ở trong trại trên kinh con không không thể kinh dữ nhưng mà con biết cái đại ý nó như vậy thì nói mình tu hơi thở sung mãn thì nó làm cho cái kiến kiến những kiến sung mãn kiến những kiến sung mãn nó làm cho thất giác chi sung mãn thất giác chi sung mãn nó làm cho minh và giải thoát thì con đạo thần kinh đề cập đúng vậy mà nếu mà con tu tứ niệm xứ mà không có định niệm hơi thở làm sao con vô tứ niệm xứ cho nên cái câu định niệm hơi thở cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra không phải là trên định niệm hơi thở sao mà xác định chúng ta phải sung mãn được cái hơi thở bằng cảm giác đó thì chúng ta mới ở trên tứ niệm xứ mới được chứ như, như, rõ ràng mà con muốn hỏi cái đó con điều đó là tại con muốn học hỏi thêm những lời thầy nói thêm cái tứ thần túc đó thành ra con thấy mình làm thế nào mình để thực hiện được tứ thần túc để mình trước khi để tu tứ thần niệm lẽ đương nhiên là con phải ở trên cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ rồi con mới luyện phát thân hành niệm con đọc cái bài kinh phát thân hành niệm nó mới luyện tứ thần túc mới được chứ không phải là hoài phát thân hành niệm mà con luyện tứ thần túc làm sao có mình kinh rồi lão là con thấy các bài thân hình niệm nó để không biết cái cách tu cái kỹ thuật thế nào chứ còn cái nó tu nó giống như cái bài của niệm hơi thở mà về phần thân à thân thì ở trong nó giống như của cái, cái thì thân hình niệm thì đó là con thấy hơi thở thì nó là thân hình niệm nổi có phải không thì cái bài pháp thân hình niệm thì nó phải có thân hình niệm nổi và thân hình niệm ngoại nó niệm tứ thần túc nó phải có nội và ngoại chứ không phải nội hơi thở mà nó được à, con hiểu cho nên vì vậy thầy nói pháp từ ở trên pháp thân hành niệm mà cái tâm con bất động ở trên tứ niệm xứ con mới luyện được cái pháp thân hành niệm nó mới có đủ cái tứ thần tốt chứ còn cái tâm của con mà nó còn vọng động nó còn hôn trầm kỳ miên nó còn này kia thì luyện tứ thần tốt mà luyện sao cho đỡ nó đâu phải là cái đất đứng của nó cũng như bây giờ khi không mà con luyện tứ thần tốt thì làm sao có được nó buộc lòng cái tâm của con nó phải ở trên tứ niệm xứ mà con phải trải qua ở trên tứ chánh cần để ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện nó thanh tịnh hoàn toàn mới vào được cái chỗ này nó mới vào được dạ, tứ chánh cần ở tứ niệm xứ dạ con hiểu rồi thành ra cái phật cũng lão dạy cho con mình là trở lại là cách bí quyết để thực hiện tầm tứ à bí quyết để thực hiện tầm tứ thì bây giờ bắt đầu phải học dưới lực đức hạnh à, bí quyết để mà thực hiện được cái tâm thanh tịnh này thì phải trở về học giới luật thực hành bởi vì trong một cái giới thì nó phải có cái đức đức của nó là cái đức rồi cái hạnh rồi cái hành cái giới đức giới hạnh giới hành một cái giới ví dụ bây giờ giới sắc sanh thì con phải học cái đức của giới sắc sanh là cái đức gì phải không con phải học nó là cái đức hiếu sinh à, cái lòng thương yêu là đức không sắc sanh nó mới là lòng thương yêu rồi bây giờ cái hạnh của lòng thương yêu là quay nghi tế hạnh của người tu sĩ phải đi phải tỉnh giác đừng có đạp con kiến con trùng với chân chết làm cái gì phải cẩn thận để không mà giết hại chúng sanh thì như vậy rõ ràng là cái giới hạnh rồi cái cái giới hành nữa là pháp như lý tác ý của cái giới đó để thực hiện cho cái giới đó thanh tịnh bằng cái pháp như lý tác ý cho nên mới gọi là giới đức giới hạnh giới hành mà không thông suốt thì bắt đầu căn bản nhất là phải trở về học giới luật bởi vì đức phật mới giới định tuệ ba cấp giới chưa xong thì làm sao tu thiên định được con phải trở về giới bây giờ thầy nói cái giới như giới sắc sanh ba cái đức giới này thì bây giờ cái đức mà hiếu sinh thì ai cũng biết rồi nhưng mà cái người đó gan dạ nhảy xuống sông cứu giới một cái người bị chết đuối thì cái đó là, là dũng cảm vậy thì cái người đó phải có cái đức hiếu sinh mới thương người mới nhảy xuống sông cứu người chứ nếu mà không thương thì họ nhảy xuống là làm gì còn hiểu không thì nó phải có đức hiếu sinh dũng cảm đó thì mình phải hiểu bao nhiêu cái hành động bây giờ con thấy một người đó nghèo đói còn đem cho họ một bát cơm thì đó cũng phải đức hiếu sinh chứ mà đức hiếu sinh nó bố thí con hiểu không bây giờ thấy một cụ già đi trên xe buýt mà cái xe nó cứ giật tới giật luôn mình đang ngồi trên một cái ghế đứng dậy nhường chỗ cho cụ già đó là đức hiếu sinh bình thường bởi vì hiếu sinh nó nhiều lắm đấy con nó có thương cái cụ già này nó thấy tội quá nó đứng dậy nó nhường cái chỗ cho cụ già ngồi đó con thấy chưa tất cả những cái hành động sống hàng ngày của chúng ta đều thực hiện một người chửi mắng mình mình thương mình hiếu sinh mình thương người thì phải có đức tha thứ tức là tha thứ ngay chủ hiếu sinh không ai học hết chứ mà thầy mới nói có cái giới sắc sanh thôi chứ chưa nói cái giới mà tham lam trộm cắp giới tham lam trộm cắp là cái đức ly tham mà phải học cái đức ly tham thì nó phải có giới đức giới hạnh giới hành của nó chứ thì nếu không có thì tâm tham chúng ta một đống và đụng cái gì nó cũng tham hết rồi làm sao cho được đây nó tu hoài nó chừng nào mà chứ nó thắng rồi phải học trở về giới đi về giữ đức dưới hạnh cái hạnh hết cái gì không con thấy có nhờ sư phước từ con càng thông suốt thêm đấy con cái cái sai của người ta không hiểu mà thầy là một cái nơi để mà giải thích rất rõ ràng không có chỗ nào mà lừa dối qua mặt thầy được hết không có gạt thầy được không có tu riêng cái pháp định niệm hơi thở được cho nên thầy kèm vô pháp định niệm hơi thở là thầy kèm vô cái pháp đó như vậy nó mới đúng trong bao mươi phải phẩm trời đạo cho nên có nhiều người vừa rồi thầy đem cái bài thi bài làm đó mấy con cho cái lớp hạ ngoài kia vô thi Nói 84 ngàn pháp môn Thầy bảo kể cho thầy nghe 84 ngàn pháp môn cho thầy coi cái pháp nào mà kể ra cho hết cho thầy nghe coi Quý thầy tưởng là đại thừa nó nói láo rồi quý thầy cũng tập nói láo theo Kể đi kể 84 ngàn pháp pháp nào đâu kể đi Niệm Phật sao để kể hết cho thầy coi Nội niệm Phật trong bao nhiêu pháp Thôi làm sao mà kể 84 ngàn pháp thì nó gồm hết các cái tôn giáo ở trên thế gian này lại cũng không có đủ 84 ngàn pháp nữa chứ đừng nói có hay không ba mươi giải phạm trợ đạo kia người ta rõ ràng cụ thể tại sao không nói mà nói thật pháp 84 ngàn pháp thôi vì của tiên sao mà nghe tập mới báo thầy có kể dùng cho thầy coi pháp nào pháp nào có kể được không có lại hôm nay còn thấy chưa người ta nói láo rồi người ta dạy mình nói láo rồi mình cũng nói lao theo à mà khi người ta cần chấn bảo mình kể 84 ngàn pháp môn coi đứa coi pháp nào đâu kể ra dùm thầy 84 ngàn pháp môn kể cho hết Phật pháp đi coi đứa coi kể đi thầy cho bây giờ tụng di đà cho một pháp đi tụng phổ môn một pháp đi thầy cũng được nữa cũng tụng thầy cho pháp pháp đi hết đi kể đi thứ coi tám bốn ngàn mà được không chắc không còn bây giờ nó láo rồi mình cũng thật nó láo theo rồi mấy ông tổ là nó láo ghê gốm lắm mà bây giờ cũng ráng mà theo nó láo dám viết bài vô làm bài đàng hoàng 84 ngàn pháp môn đủ để cái gì tu dạ vâng